Và ngày hôm nay thì không có đầu lô tô nào nổ về cho chúng ta hai nháy phải không anh em? Lô tô 3 nháy ngày hôm nay nổ về cho chúng ta như là 52 nổ về cho chúng ta 3 nháy. Niềm vui nhân 3 cho tất cả anh em ngày hôm nay đã chiến thắng anh em nhé. Và 98 nổ về cho chúng ta 3 nháy anh em ạ. Rất chi là đẹp, rất chi là rực rỡ phải không anh em? Và lô tô kép ngày hôm nay cũng được thể hiện như là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 Vâng, vào ngày mùng 9 tháng 1, 7 gấp cho 7 ngày sau sẽ nổ về con 77 kép anh em nhé. Cầu kèo trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em ạ. Mình không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này phải không anh em? Kiểu mà tiền mất tật mang phải không anh em? Và ngày hôm sau 77 được nổ về chúng ta một nháy rất chi là đẹp phải không ạ? Tương tự như vậy thì ngày mùng 10 tháng 1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 rất đẹp phải không ạ có gì thì tôi bắt lấy cho anh em tham khảo phải không anh em và ngày hôm sau 39 được nổ về cho chúng ta một nháy rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không ạ tương tự như vậy thì ngày 11 tháng 1 hai ghép cho 3 ngày sau sẽ nổ về con 23 hạ 32 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo vào ngày mai anh em ạ 23